rác thải nhựa đã trở thành vấn nạn quốc gia và ngày càng trở nên nóng bỏng. Đây là một thách thức lớn cho môi trường, bởi phải mất hàng trăm năm, loại rác thải này mới có thể phân hủy. Nó cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm đất, nước và đại dương, cần phí tổn lớn để khắc phục thiệt hại. Nhiều giải pháp, nhiều cuộc vận động hạn chế rác thải nhựa đã diễn ra ở các địa phương, biến rác thành tiền là một chiến dịch mới của anh em lưu xá sinh viên dòng đức mẹ lên trời nhằm chúc tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường. Theo đó, chiến dịch nằm vận động các gia đình thu gom những rác thải nhựa. May mắn có mặt tại buổi tổng kết thu gom phế thải nhựa đến thăm các cụ già neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào đối vất vả cũng như niềm vui của từng thành viên trong mô hình. Tranh thủ ngày cuối tuần, từ sáng sớm, anh em đã tập hợp nhau lại đến từng nhà nhặt từng lon phế liệu để thu gom anh em lưu xá cũng quán triệt ngay từ khâu ban đầu tại các hộ gia đình. Đối với rác thải không thể phân hủy được nhưng có thể bán gây quý, thu gom tại lại một sỏ đựng riêng. Từ số phế liệu này, vào cuối tháng sẽ thu gom và tập kết tại nhà thờ giáo sứ Phan Thôn. Bán số phế liệu này để gây quý trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trước mùa Giáng sinh sắp tới.